Đấy, đuôi xòe cứng này anh em xoay cứng rồi anh em ạ xoay cứng luôn xoay cứng luôn nha anh em tuyệt vời em góc quay chắn hơi tối xoay cứng luôn anh em ạ tuyệt vời nhá nước gấu rất là ok Đấy, đúng kiểu đu dây ấy. cái bát luôn chuẩn bị đá này anh em xong nha anh em dây cứng đã về đội của Hoàng Văn Quảng ok nhá Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn tuyệt vời